Chào các bạn, hôm nay rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật. Bếp có hiệu Rinnai KGM64BE. Đây là nó thất bên trong của bếp nè. Bếp này còn rất là đẹp. Thì tôi sẽ đóng nắp, giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp. hệ thống của bếp đây đây là bếp nướng này có mâm vị nướng bằng inox bếp à, Nhật á, thì có <clears throat> đây đây là cái đầu à, cảm biến à, phá ga tự động khi mà lửa nó tắt tính năng đầu tiên á tôi cũng sẽ thử là phá ga khi tắt lửa tôi sẽ mở hai bếp nấu này. đây tôi bỏ pin vào ngọn lửa xanh này Bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ hỏi <coughs> dễ hỏi để ờ, thực hiện tính năng là phá ra khi tắt lửa 7 giây á, cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn đi cái đầu chia lửa nè nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt đây bếp đã phá ra và kèm theo tiếng ờ, đóng nồi la thì một số bếp á nó sẽ à, báo hiệu một tiếng bếp một à, số bếp nó sẽ à, nghe tiếng đập cái đống đà la thôi đây khi mà nó phá ra nó sẽ báo đèn lên tính năng thứ hai á tôi cũng sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi cảm biến à, chạm đáy nồi nè khi mà <clears throat> cảm biến này nó nhận được 250 độ á bếp nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt gió mà thổi đi làm nguội đi đáy nồi á nhiệt độ nó dao động từ 200 đến 250 độ thì cho dù các bạn thử cơ buổi bếp nó cũng sẽ không khóa hoặc cái đáy nồi các bạn á nó bị lõm lên không tiếp xúc được đầu quay cảm biến cho dù các bạn đang nấu ở nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa về phần bếp ga Nhật á về phần à, bếp ga Nhật nè nó đánh lửa bằng điện tử IC bằng hai cực pin đại nên nhà sản xuất à, bên Nhật á đặt an toàn lên hàng đầu nên khi các bạn mở công tắc một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt <clears throat> đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam đây hai bếp nấu của tôi đã tự động giảm nhỏ lửa nè ở vị trí gần ga đang ở vị trí lớn nhất đây. bếp bên trái là đây 307 độ bên phải 280 độ thì tùy mỗi điểm cái có nhiệt độ khác nhau bếp bên phải tôi đã tự động tắt lửa nè bếp bên trái bếp bên phải cũng vậy tự động tắt lửa sau chế độ là nước cạn nồi còn để khắc phục về pin đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay hai cục pin đại đầu một viên ờ, pin sạc đây, đây là viên pin sạc pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi vô bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp à, gắn đấu cực pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với học pin thì tôi gắn kèm theo một cái lò xo nè các bạn về nhà các bạn móc vào cái cái, cái kẻ của à, đây kẻ này dấu cộng luôn luôn hướng ra bên ngoài dấu cộng là cực dương bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận biết pin yếu các bạn có thể theo dõi theo cái đèn nghe học pin nè à. khi pin yếu ta nấu ăn nó sẽ báo đỏ lên hoặc ta cũng có thể nghe theo nhịp tính lửa của bếp nhịp tính lửa nhanh lên chậm dần là pin yếu pin này á tuổi thọ nó được tới 4 à, năm lần nên các bạn khỏi lo phải hai pin một lần sạc á các bạn xài khoảng từ 3, à, 3 tháng hoặc là 3 tháng hơn do <clears throat> nhu cầu sử dụng à, các bạn sử dụng nhiều thì nó sẽ ít hơn đi hai pin đó một cục sạc nè có đoạn dây dài 3 mét giúp chúng ta khỏi lo về dây thì đối với dòng bếp này á, nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng đây là mình <clears throat> tôi cũng bán kèm theo một ổ cắm hẹn giờ từ 1 phút đến 60 phút à, tiện lợi khi nấu nướng nè các bạn phải không phải canh chừng bếp nữa và giúp các bạn có nhiều thời gian bên gia đình hơn thì các bạn mượn vào à, đây, cục sạc đây khi hết pin này bạn cắm cục sạc vào <clears throat> thời, gian sạc cái pin sạc này nó khoảng 18 ờ, tiếng nếu mà các bạn không có thời gian theo dõi á thì các bạn những cái đèn trên đầu cục sạc này đèn xanh là pin đầy đèn đỏ là đang nhập pin vào thì khi ờ, các bạn sạc pin á các bạn vừa sử dụng vừa vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường các bạn mượn vào ờ, cục sạc này cắm vào cắm hàng giờ sau đó các bạn cắm vào ổ điện Ờ, tôi sẽ thử một phút đây tôi sẽ thử hai phút khi các bạn sử dụng sử dụng ổ cắm hẹn giờ á các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian cho ổ cắm hẹn giờ á bếp nó mới tự động tắt lửa và phát ra nếu các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian cho ổ cắm hẹn giờ bếp nó cũng ờ, hoạt động bình thường vì nó vẫn còn điện của pin ưu điểm của bếp ga nội địa Nhật á, so với bếp ga Việt Nam bếp thì có xuất xứ từ Nhật Bản nè rất là bền à, tiết kiệm ga và rất là an toàn trên thực tế á, à, gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá khoảng 320 á sử dụng được à, hai à, tháng rưỡi tức là một tháng gia đình tôi chỉ à, sử dụng 150.000 tiền ga thôi à, bếp ga Nhật có lò nướng tiện lợi nè dễ dàng vệ sinh khi khi, <clears throat> khi sử dụng các bạn chỉ uh, việc mở lên là sử dụng thôi không có mất thời gian và công sức uh, giống như uh, kiểu truyền uh, thống đốt lửa than nướng thì được các bạn nướng được các uh, mọi thứ nên các <clears throat> mà khi nướng các bạn nên uh, cắt mỏng ra cắt khoảng hai phân thì các bạn nên cho ít nước vào hứng nè để hơi nướng bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô nướng thì nướng <coughs> đây nhưng uh, <coughs> các loại pin này à, các bạn nên uh, tránh ra như pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho ga nhập được 15 đến 20 ngày thôi còn bên Panasonic Sonic Toshiba là bên mất sale á ba là bên này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì à, bên này rất là kém dành cho bếp ga nồi điện Nhật à, về phần à, ưu điểm của bếp ga nồi điện Nhật á qua thực tế à, khách hàng đã sử dụng bếp ga nồi điện Nhật trong vòng 2 năm thì cái tiền tiết kiệm ga nó bằng cái tiền mà các bạn đã mua bếp ban đầu à, sau khi hết một phút à, <clears throat> sau khi hết hai phút trên ổ cắm bếp nó cũng đã tự động tắt lửa và phá ra công tắc vẫn đang mở đây rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa Nhật trên khắp cả nước cửa hàng bếp ga các tỉnh thành muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật á, thì liên hệ anh Nam qua số uh, qua Zalo Facebook theo số điện thoại 0909306149 để có chính sách ưu đãi dành cho đại lý <coughs> còn các bạn xem YouTube trên TV á có thể đọc vào remote tìm kiếm với từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để à, xem nhiều <coughs> để xem thêm nhiều video khử bếp nội địa Nhật của chúng tôi và các bạn click vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video khử bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem còn nói với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật đó cái loại van phù hợp với nó là loại van Amilus 345m van này nó cho có lượng tích lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sẽ <clears throat> sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu à, nhiều loại van đó được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ à, của Nhật thôi và này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đối với bếp này á shop rẻ hơn khuyến mãi bảo hành một năm cho bảo hành một năm một đổi một trong 10 ngày đầu nếu uh, bếp có bị lỗi về kỹ thuật bếp thì cũng đã bọc được bóc được bếp thì cũng đã được bọc lưới chống chuột nè và che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào chống thái chống dây điện thì vừa rồi tôi đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video tiếp sau